Xin chào các quý khách, lại là Hà Anh đây ạ. Hôm nay Hà Anh xin giới thiệu đến các bạn cùng quý khách hàng một căn nhà 3 tầng thiết kế hiện đại, nằm ngay khu tái định cư Phạm Ngũ Lão, đường ô bàn cờ lòng đường 12m, vỉa hè hai bên rộng 3m, nhà thiết kế 3 tầng với diện tích 64m, mặt tiền 4m, mặt trước được thiết kế tỉ mỉ, với màu sơn trắng, cửa ngoài inox, cửa trong gỗ lim hiện đại sang trọng. Mời quý khách vào tham quan bên trong, bước vào là phòng khách rộng khoảng 30 mét có thể để xe ô tô 7 chỗ trong nhà. Khuôn viên phòng khách được sơn tông màu chủ đạo là màu trắng tinh tế, hai bên tường được trang trí với phào chỉ, hoa văn đơn giản độc đáo, trần nhà được trang trí bởi trần thạch cao với hoa văn tam cấp không quá cầu kỳ nhưng vẫn hiện đại sang trọng, bên cạnh ấy có đèn trùm và quạt trần, tiếp đến là khuôn viên cầu thang rộng khoảng 10 mét được bố trí một nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang sử dụng cho tầng 1. Tiếp theo là khuôn viên bếp khoảng 20 mét thiết kế rất hợp lý gồm bàn ăn và bộ ghế 6 chiếc. Tủ bếp được thiết kế bằng gỗ, có lắp sẵn hệ thống hút mùi cho khu nấu ăn, phía sau là khuôn viên khoảng 3 mét trang trí sân tiểu cảnh và lấy thoáng cho các tầng trên. Mời các bạn lên tầng 2, phần cầu thang được ốp đá hoa cương họa tiết, tay vịn bằng gỗ lim theo mẫu mới chắc chắn và sang trọng. Tầng 2 bước lên bên trái là phòng ngủ rộng khoảng 12m bên phải là một nhà vệ sinh cho phòng ngủ sau phòng ngủ trước được thiết kế khép kín tông màu sơn chủ đạo là trắng, họa tiết trang trí không quá cầu kỳ nhưng vẫn mang đạm tính hiện đại, phía trước có ban công thoáng mát, mật cửa chính và hai cửa sổ nhỏ tạo không gian thoáng và đầy đủ ánh sáng. Mời các bạn lên tầng 3. Tầng 3 bước lên bên trái là khu vực sân phơi rộng hơn 10 m rẽ bên phải là một nhà vệ sinh sử dụng cho phòng ngủ tầng 3, tiếp đến là một phòng ngủ, phía trước là một phòng thờ lấy ánh sáng hướng bắc theo ngôi nhà, có ban công theo thiết kế như tầng 2. Tổng quan nhà với diện tích 64m mặt tiền 4m, hướng nhà hướng Bắc được xây dựng 3 tầng, gồm 3 phòng ngủ, phòng thờ, sân phơi, tầng 1 phòng khách và bếp gồm 4 nhà tắm cộng vệ sinh. Hà Anh xin cảm ơn quý khách đã kiên nhẫn xem hết phần giới thiệu của Hà Anh. Quý khách có nhu cầu mua nhà liên hệ với Hà Anh qua số điện thoại 0935758758. Quý khách không mua cũng có thể ủng hộ Hà Anh qua việc like, chia sẻ, đăng ký kênh, đó là động lực rất lớn cho Hà Anh cố gắng hơn nữa. Một lần nữa rất cảm ơn quý khách. Trân trọng kính chào.